Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi lắp ráp một 12 con giáp này các bạn. Đã vừa rồi mình sẽ lắp đã lắp được bốn em rồi các bạn ạ. Đây, bốn em của mình đây, gà này, và trâu này, cụ này, chuột này rồi các bạn ạ. À, bên trên này có cả em, em lợn của mình nữa là 5 em rồi các bạn ạ. Đây, đợt vừa rồi mình có lắp lắp em lắp lắp Lego Lego em Felix này các bạn ạ ui dồi ôi mình ghép trong vòng 10 giờ và ghép trong vòng à, ghép trong hai ngày các bạn mình ghép mất hai ngày à, hai ngày đấy thì mình mỗi ngày mình ghép mình bảo thời gian là 5 tiếng để mình ghép cái em này trời ơi quá chi là mỏi các bạn ạ ghép xong em này rồi từ đầu ngón tay của mình phải nói là rất là đau các bạn ạ thì ngày hôm nay à, hôm qua mình nghỉ mất một ngày thì hôm nay mình tiếp tục ra ra tập mới là ghép lego em sẵn nha các bạn nhé các bạn cùng đón xem nha các bạn nhá ok Bộ Lego này có mã số là 6573 nhé các bạn nhé Có 617 à, mảnh ghép Đấy à, Bây giờ mình thử mở hộp ra nhé Đấy bên trong thì là sẽ là tờ hướng dẫn này các bạn Đấy tờ hướng dẫn này đây này Tờ hướng dẫn này thì bao gồm là có 4 bước các bạn ạ Bước 1, bước 2 này Bước 3, bước 4 này các bạn Đấy Ok, mình bắt đầu vào ghép nha các bạn nha Mấy em Lego 12 con giáp này có chiều cao khoảng 12cm các bạn ạ mảnh ghép của nó bé lắm khoảng độ 8mm 0,8cm đấy các bạn à, khuôn có độ chính xác rất cao mảnh ghép vừa vặn với nhau đấy. các mảnh lắp ghép nhị, không có gửi nên rất là an toàn các bạn ạ tất cả các sản phẩm đều có hộp cơ bản à, hướng uh, dẫn lắp ráp chi tiết rõ ràng và dễ hiểu độ tuổi để sử dụng phù hợp ừ, để chơi game như à, chơi cái lego này các bạn thì là khoảng từ 6 tuổi trở lên và lưu ý là, là các bé dưới 5 tuổi thì ba mẹ lên uh, cận kèm để, để các con chơi tránh tình trạng con cho mảnh ghép vào mẹ nha các bạn nhé lợi ích của việc lắp ráp lego này các bạn lắp ráp là loại đồ chơi xếp hình mô hình lắp ráp giúp giảm luyện sự thông minh này vừa giúp bé lên suy nghĩ à, suy nghĩ logic hơn sáng tạo tư duy khả năng kiên nhẫn đúng không mọi người đấy sáng tạo và liên hoàn rất là nhiều các bạn ạ đặc biệt là những người lớn có thể cũng có thể chơi là giúp giảm căng thẳng mệt mỏi này ví dụ như mình ạ dạ, mỗi ngày một ngày mình làm việc về vất vả à, làm việc một lần vất vả mình chơi mình cảm thấy nó bớt căng thẳng hơn rất là nhiều các bạn làm uh, stress cho người lớn cực kỳ hiệu quả luôn các bạn Đấy, dạ, tăng khả năng quan sát ra bạn hơn này Đấy, lan tỏa đam mê mà không phải không chỉ riêng mô hình lắp ráp máy còn giáp rồi các bạn có rất là nhiều các mô hình khác nữa cơ các bạn ạ nào thì uh, à, One Pie cũng có này Naruto này Robot Iron Man này Batman các thứ như nhân vật của Marvel cũng có các bạn nhé ok và đây là thành quả của mình nhé các bạn nhé thành quả của mình đây em đem dán này ok cụ tè không các bạn ừ, bye bye các bạn nha hẹn gặp lại các bạn ở trong những tập tiếp theo nhé các bạn ạ các bạn nhé các bạn nhớ ấn đăng ký và like kênh của mình để ủng hộ mình nha xin chào